anh em có thể là tiết kiệm được các vấn đề ờ, về ờ, góc cắt cái thứ hai là vấn đề về diện tích và cái thứ ba là vấn đề về giá thành và cũng như anh em nào đang hướng tới một dòng máy cao sản xuất cự nhân cao cấp nhưng chưa biết lựa chọn đầu tư dòng sản phẩm nào cho phù hợp thì dòng sản phẩm Factor 89 sẽ là dòng sản phẩm lựa chọn uh, tuyệt vời cho anh em và chúng ta cơm em Nam có thiết kế lắp chụp lên xuống bảo vệ sẽ giúp em anh em an toàn hơn trong lúc chúng ta đứng vào thành sản phẩm và như thiết kế đó là mặt bích thép đỡ nhôm đó là mặt bích thép nguyên khối hay là thép liền thép, thép liền à, và nó không phải là thép chấp vá để đảm bảo cho cái bề mặt nhôm đỡ nhôm nó luôn được sẵn ở trên hai đầu máy đều được kết hợp đây là mang chuột lề sen để khi chúng ta cắt thì những lề sen mỏng nhỏ sẽ tự động trượt xuống và đi ra ngoài à, và mặt bích thép này được à, pha uh, để được đảm bảo cái độ phẳng và ờ, cái độ chính xác để giúp anh em có thể là tạo ra được những cái thành phẩm có độ chính xác cao à, và anh em nhìn thấy ở đây à, máy được à, sử dụng hệ thống motor đó là motor vuông công nghệ châu Âu và với công suất của nó là 3 kW sẽ giúp cho anh em có thể là sử dụng các những cái hệ nhôm dày hoặc là những cái hệ nhôm mỏng với cái công suất rất là lớn và rất là khỏe như thế này sẽ đảm bảo cho cái tiến độ công việc của anh em và với motor vuông 3 kW thì dòng sản phẩm này ờ, được chạy trên đó là trục ray, đó là trục ray dẫn hướng ray vuông CNC. Dây này sẽ mang đến độ chính xác cao hơn trong quá trình đó là di chuyển đẩy lưỡi ra. À, và motor thì được ờ, gắn đồng gắn liền với lưỡi sẽ là thực hiện theo ờ, hình thức đó là đồng trục thì sẽ đảm bảo cái tốc độ vòng tua của chúng ta nó sẽ đạt nhanh hơn à, và anh em có thể thấy về thiết kế của dòng sản phẩm này giúp anh em có thể tiết kiệm được diện tích với hệ thống bích tông dầu bích tông khí đúc đặc ở bên trong đầu máy, không có phần nhô ra bên ngoài, sẽ giúp anh em tiết kiệm được từ 2 đến 30 cm trong diện tích nhà xưởng của mình, rất là gọn và rất là an toàn. Về đường rãnh lưỡi đưa ra của dòng sản phẩm này được thiết kế với độ chính xác cơ khí cao, đường rãnh lưỡi nhỏ tránh trường trạng đó là bị biên lưỡi hay là bị gió thì nó sẽ không có ảnh hưởng đến cái vết cắt lưỡi, cái nét cắt của chúng ta đưa ra nó vẫn sẽ chính xác và cái độ độ bền của sản phẩm nó sẽ được lâu dài hơn và chúng ta cùng nhau tham quan phần thiết kế tủ điện của sản phẩm máy cắt hai đầu Factor 89 với thiết kế tủ điện 3 pha, cục chống đậu pha với mỗi đầu máy là một bậc áp tổng và một cục khởi riêng biệt, kèm theo đó là cầu chi và dây điện sẽ được ờ, sử dụng là dây điện loại đồng hoàn toàn cho anh em 100% à, và hệ thống điện và hệ thống hơi sẽ tách biệt riêng hoàn toàn à, không à, sử dụng chung như thế nó sẽ đảm bảo an toàn hơn cho anh em trong lúc chúng ta sử dụng không bị nhiễm điện nhiễm từ và đây anh em ạ à, em chia sẻ thì việc à, thiết kế đầu máy thứ hai đầu máy thứ nhất đồng thời nữa là à, giúp cho cái tuổi thọ của lượng cắt được đảm bảo và kèm theo đó là thành phẩm của chúng ta tạo ra nó sẽ có cái độ mịn nhất định và để anh em có thể lên trải nghiệm thực tế trên dòng sản phẩm này chúng ta sẽ cùng nhau vận hành máy và cắt nhôm ở ờ, trên dòng sản phẩm máy cắt nhôm Factor 89 của công ty uh, motor vuông uh, ờ, di chuyển trên trục rê vuông uh, ờ, với góc cách 45 độ. đường cắt này của anh em nó sẽ đẹp hơn nên chị sẽ mang lại là cái thành phẩm của mình nó sẽ được uh, sắp xếp hơn và được bôi trơn nó sẽ được uh, nó sẽ giảm cái ma sát và nó sẽ không có bị nóng rồi cái đường cắt nó sẽ đẹp à, và